Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Hướng dẫn cách sắp mâm cúng động thổ đơn giản nhất Đầu tiên chúng ta đặt bát lưu nhang phía trước mặt để làm tâm Hai đèn nến đặt bên cạnh lưu nhang Chén gạo và muối đặt hai bên lưu nhang sao cho cân đối Tiếp đó đặt 3 ly rượu, 3 ly nước ta đặt phía sau bát lưu nhang trà pha sẵn và trầu cau. Sau đó là gà luộc, đĩa bộ tam sen gồm có một quả trứng vịt luộc, một miếng thịt heo luộc, 3 đến 5 con tôm. Ta đặt 5 đĩa xôi, 5 chén chè, 5 chén cháo thành hàng ngang xào cho cân đối, đẹp mắt. Lưu ý đừng quên 5 bộ chén đũa muỗng để các vị thần linh chứng giám lấy vật nhé hoa và trái cây ngũ quả chúng ta đặt theo quy tắc đông bình tây quả tức bình hoa ta đặt phía đông đĩa trái cây lớn sẽ đặt phía tây sau đó ta đặt giấy cúng vàng mã và bánh kẹo và không quên một bó nhang để thắp hương cầu khấn Bài văn khấn cúng động thổ chuẩn nhất có link bên dưới video này, cả nhà tham khảo để khấn cho đúng nhé. Và nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh youtube Đồ Cúng Tâm Linh để ủng hộ chúng mình tiếp tục có nhiều video clip bổ ích cho cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!